À, xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình Phước Sửu Thúy Bình Hôm nay hai chị em mình sẽ tư vấn cho quý anh chị một cái sản phẩm Condotel đặc biệt Một cái dự án à, cụm dự án tại à, Hồ Tràm phong chị Thúy Bình Đúng rồi là Isora Hồ Tràm Chip, The Grand Hồ Tràm thì à, chị Thúy Bình có thể chia sẻ một ít cái thông tin về cái dự án này và chủ đầu tư là ai và quy mô như thế nào để cho quý anh chị ở đây nắm rõ hơn về dự án được không? À, à, chủ đầu tư của Isora Hồ Tràm đó là Hồ Tràm Chip và được kết nối bởi à, chủ đầu tư lớn nhất trên thế giới đó là quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài đó là Warburg Records và Vina Capital là số 1 của Việt Nam. Tổng quy mô đây là tầm khoảng 164 hecta và chạy dài theo một cái cung đường ven biển gần 4 km khá đặc biệt không chị? Đúng rồi, cung đường Hồ Tràm trải dài có rất là nhiều dự án nhưng tại sao mà Bình rất là vui và hạnh phúc để chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về dự án Isoda Hồ Tràm. Thì ngay lúc này thì Bình và Phúc Sửu có mặt tại Sa Bàn ở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. À, cái sản phẩm ngày hôm nay thì à, à, Phúc Sửu và chị Thúy Bình muốn giới thiệu đến quý anh chị là một số cái căn biệt thự ở đây là view trực diện biển và một số gọi là condotel, à, shop house penthouse và house. duplex. duplex. À, ngoài ra thì tổng diện tích ở phân khu 2 Isora 1 à, mới ra mắt là cuối năm 2022 thôi. Thế nhưng mà chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã thu hút 100 nhà đầu tư sở hữu tại căn ngoài biệt thự và condotel tại nơi đây gần đây nhất thì những căn biệt thự là đang được gọi là chốt điêu à, liên tục và khách xuống cọc liền tay mặc dù trong thị trường đang cực kỳ khó khăn à, một số căn à, hiện tại vừa chốt điêu có phải là 72 tỷ không 72 tỷ đó là căn bit villa à, Bitfiran đấy ạ ngay cửa ngõ và nhìn thấy view trực diện biển luôn đúng rồi theo như phước sửu đang bay lay cam thì mọi người nhìn thấy thì à, một cái um, tổng tổng quan của dự khá đẹp một bên là rừng nguyên sinh à, và một mặt đó là biển à, Nói về tổng quan của dự thì như giống như chị Thủy Bình vừa phân tích đó là biển xanh cát trắng và nắng vàng thì một bên biển một bên rừng và ở giữa là gọi là nhân trung tâm thì gồm có dự án bên mình và một cái uh, mà à, sân gót cực kỳ đẹp đầy đủ hội tụ ba yếu tố các bạn có biết không quý vị anh chị đó là một cái tâm điểm hay đó là một cái vị trí dự án độc nhất tại cung đường Hồ Tràm hội tụ ba yếu tố thứ nhất là sân bay có casino và trung tâm đó là biển và sân golf quá tuyệt vời là một nơi cùng mà những tiện ích gọi là nghỉ ngơi bậc nhất tại Hồ Tràm hiện tại và như mọi người đang nhìn thấy um, thì à, Caramen có thể là quay rõ hơn về cái à, biệt thự này chị Phong chị Thúy Bình một số cái căn giống như chị Thúy Bình đang nói là Big Villa Phong thì à, Big nhìn... Villa và Big uh, Freerun có nghĩa là có đa dạng các diện tích tại dọc tuyến đường cung hồ Tràm gồm có những cái diện tích căn hộ trước biển đó là những diện tích xây dựng và diện tích um, lọt lòng tim tường từ 300 cho đến 500 mét vuông và độ cao tầng từ 5 cho đến 11 mét giật Đúng. cấp có thể là nhiều các căn đều nhìn thấy view hướng biển trực diện biển luôn kể cả những căn như là sea villa độ cao tầng từ 5 cho đến 7 mét khối đế đều nhìn thấy view trực diện biển. Chính xác, chủ đầu tư là rất tinh tế xây dựng khi mà tất cả những cái căn villa kết hợp tất cả những căn condotel và shop house, uh, penthouse duplex đều có tầm view là nhìn trực diện về biển phong chị. Đúng rồi, và chủ đầu tư rất là tỉ mỉ và thiết kế độ cao tầng và shop house ở dưới hai tầng khối đế độ cao từ 5 cho đến 11 mét và những tầng lệch nhau là từ à, 11m cho đến 23m đều nhìn thấy view trực diện biển à, các anh chị có biết không có nghĩa là từ căn tầng 1 tầng 1 ờ, là gọi là căn terrace có nghĩa là có những căn mà view hồ bơi thì là chúng ta nhìn thấy căn tầng 1 thôi nhưng mà thực tế là độ cao nền ở dưới đây từ từ 23m căn tầng 1 à, như cô đô theo căn hộ khách sạn nhưng mà những căn hộ bình thường thì đó chính là tầng 6 và tầng 7 tầng đấy 6 ạ. và tầng 7 chính xác chị thì có một điểm đặc biệt trong những cái căn condotel mà không có những cái chủ đầu tư nào làm được đó là một trong một số căn condotel này thì có bên trong căn hộ còn có hồ bơi và jacuzzi bể sục à, giúp cho những à, chủ nhân ở đây sở hữu thư giãn rất là thoải mái relax đúng rồi ở đây thì mình có thể là tắm ba hình thức đúng rồi ba hình thức gồm có những hồ bơi này ờ, bể sục jacuzzi và những à, bể bơi ngay bờ bờ tràn ở trong nhà nữa luôn chúng chính xác mọi người cùng theo dõi với uh, thúy bình và phước sửu trong video tiếp, sau thì sẽ là review tất cả những cái tiện ích uh, trong cái cụm mà uh, uh, tổ hợp trip này nha dạ. rồi xin chào xin và hẹn gặp lại